Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Hiệp An, Đức Trọng, diện tích 1.300m2, có 100m2 thổ cư, sổ xây dựng, đường bê tông 5m. Cách thành phố Đà Lạt 15 km, cách quốc lộ 2200m, gần cao tốc Liên Khương, Bờ Gen, gần khu dân cư Yên Tĩnh, thế đất bằng phẳng, giá 5 tỷ đồng. Văn Quyền, hướng Tây Bắc, đường ô tô, cách Ủy ban Nhân dân phường 7 120 Đông Đúc, giá 1,23 tỷ đồng. Đất hẻm Bon Đường, Lạc Dương, diện tích 75m2, sổ xây dựng phân quyền, hướng Nam, đường ô tô. Cách Ủy ban Nhân dân Lạc Dương 1,2 km, cách chợ Lạc Dương 1,5 km, cách Hồ Xuân Hương 11 km, khu dân cư đông đúc, giá 900 triệu đồng. Đất Cao Thắng phường 7, diện tích 272m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường nhựa ô tô. Cách trung tâm 4 km, gần chợ số 6 và số 4, gần trường học, cây xăng, thế đất dương bằng phẳng, tà ly kiên cố, khu dân cư đông đúc, an ninh cao, giá 12 tỷ đồng.